Chào các bạn, à, lại giới thiệu các bạn à, chiếc xe mới về của sàn chúng mình Vios E2018 ờ, chạy được 4 vạn, một chủ từ đầu Đây là một chiếc xe mà có thể nói là một thời điểm bán rất chạy của Toyota Việt Nam Một trong những cái xe mà xe quốc dân của Việt Nam Và tôi nghĩ là bây giờ, cho đến bây giờ thì Vios nó vẫn là một chiếc xe quốc dân à, Mình giới thiệu qua nó nhé, bởi vì cái ngoại thất của Vios thì có nhiều cái cũng không phải là là quá nhiều thứ để giới thiệu lắm Một cái thân hình nó nói chung là rất là quen thuộc và trung tính trong cái phân khúc xe hạng B nếu so sánh với cả City nếu so sánh với cả những chiếc xe mới như Almera bây giờ thì ngoại thất của Vios nó là một cái chiếc xe tương đối trung tính à, đầu xe này chúng ta có một cái thiết kế gọi là hơi hơi mặt giống hơi kiểu cá mập à, và những cái đèn halogen rất là là căn bản của Vios à, một cái thân hình à, à, gọn trong phân khúc hạng B à, tương đối là là là gọi là đơn giản đó à, mời anh em đi một vòng xe chúng ta sẽ xem trước này thì chạy được 4 vạn chuẩn 4 vạn chuẩn chạy tương đối ít lên nên những cái chi tiết trên xe ờ, nước sơn trên xe lốp rồi là những cái chi tiết nội thất bên trong còn rất là tốt và trong tình trạng là uh, hoàn hảo tương đối hoàn hảo để anh em có thể tiếp tục sử dụng đây mời anh em xem ờ, thêm một chút chúng ta ở đây chúng ta để ý thấy có một cái cam sườn nó nhỏ xe này lên cũng có một số đồ cũng tương đối tốt để anh em có thể tiếp tục sử dụng khi mà rẽ thì cái cam sườn này rất là hữu ích hữu ích khi mà anh em uh, di chuyển trên đường Ờ, về lốp như mình nói ban đầu lốp chạy được 4 vạn thì ờ, nó trong cái tình trạng có thể nói là tương đối ok tương đối ok để có thể tiếp, tiếp tục sử dụng mình cứ nói căn bản nó khoảng độ 80 phần trăm của xe đi à, bộ mâm sáng à, những cái gai lốp và những cái dấu hiệu chỉ cho chúng ta thấy là lốp còn trong tình trạng sử dụng là rất là ok ví dụ cái tam giác ở đây về cơ bản xe của Toyota nếu mà chạy khoảng tầm 10 vạn thì may ra mới có thể quan tâm đến vấn đề về về lốp và bảo dưỡng tốt để ở những chỗ tốt để trong nhà để trong những uh, những cái chỗ gửi xe có mái che thì không vấn đề gì cả đấy cơ bản là như vậy còn nếu như các bạn bảo dưỡng không tốt để bị va quẹt để bị chửa lốp hoặc là để dính ngoài trời rất là cao thì cái lốp nó sẽ không còn được độ hoàn hảo như này xe này chủ đi rất là ít 2018 bây giờ chạy 4 vạn nên là trong tình trạng như vậy ok và anh em đi xem phần hông một tí mũi phần hông ờ, xe tương đối đều à, về về sơn zin thì mình nói qua một chút về sơn zin uh, ờ, 80% đi gọi là 80% ờ, sơn thì cái xe với cái xe đã qua sử dụng thì nó bị xước mà mình về mình có làm đẹp lại những cái xe thì đấy điều đương nhiên của chiếc xe đã qua sử dụng quan trọng là cái vấn đề về uh, lịch sử xe pháp lý và và không có đâm đụng nặng đâm đụng nặng hay là ngập nước đó anh em đi uh, phần uh, đuôi xe một tí mời anh em xem rồi uh, cơ bản thì nó cũng là một cái thiết kế trung tính thôi trung tính không có nhiều cái để nói và nó rất là vừa vặn cho những người trong cái tầm tiền khoảng độ hơn 400 triệu Ờ, cần một cái xe nó có tính ổn định và đặc biệt là xe quốc dân như là uh, Toyota Vios bền uh, vừa phải tập tiền uh, hợp lý và rất dễ bảo dưỡng duy trì xe hàng tháng hàng năm rồi về nhiên liệu thì không phải nói nữa Toyota hay là Honda là một trong số nhiều hãng xe mà chuyên gọi là tập trung vào cái gọi là tiết kiệm nhiên liệu thế thì uh, tiêu thụ trung bình của nó tầm khoảng độ uh, 5,7 được kết hợp nha còn ngoài đô thị nếu mà chạy đường chiều chúng ta sẽ tầm 4,9 thôi anh em và các bạn có thể cộng trừ thêm một chút so với thông số thực tế của xe đó rồi đây anh em sẽ khoang xe nhá bây giờ à, nói thêm với anh em một tí những cái xe này thì đã lên được một số đồ và nó rất là phù hợp cho những anh em mà uh, coi như là chỉ cần một cái xe à, sẵn dùng để đi thôi mà không cần phải lắp thêm kính chống nóng thì anh em nhìn sơ qua bên ngoài với quay là anh em đoán được ngay là có kính chống nóng rồi hiệu là gì thì mình không không biết nhưng mà cơ, cơ bản thì khi anh em mà lắp thêm cái chống nóng hay dán cái, thêm cái chống nóng thì mất thêm hai ba triệu mà bạn mức trung bình thôi còn mức cao hơn thì có thể tầm 6 7 triệu thậm chí còn cao hơn nữa thì mình đã có kênh chống nóng rồi mình có thêm một cái màn hình uh, kiểu dựng màn hình giải trí kiểu dựng nữa đó màn cỡ lớn cái này kết hợp với cam sườn và cam lùi nhá rất là tốt cho anh em đó từ chúng ta sẽ có luôn một cái màn hình để để dùng ngoài ra thì cái bộ ghế da này nữa bộ ghế da là bộ ghế da họ lắp thêm cho chiếc xe đây rồi thảm chân này đó đó là những cái cơ bản nhất về chiếc xe mà chúng ta đã có sẵn đồ để để sử dụng à, về ờ, bản cái bản e đấy mà bản e full form mới 2018 này thì nó sẽ có ghế nỉ thôi nó là ghế nỉ màu cũng kiểu màu be như này mình nhớ không nhầm là như vậy hình như còn có thêm màu đen nữa mình không nhớ chính xác lắm nhưng mà cơ bản thì nó sẽ màu giống như này à, ờ, còn chiếc xe này thì chúng ta có luôn ghế da rồi ghế da thì ngồi trong mùa hè rất là sạch sẽ để mùa ẩm thì đỡ bị mốc như là ghế nỉ đấy là cái ưu điểm của ghế da đó rồi về chất lượng nội thất những cái vật liệu khác nhựa trong xe thì về chia sẻ thêm với anh em bên cạnh việc bán xe thì mình luôn chia sẻ về xe thì uh, vật liệu nhựa của Toyota luôn là cái vật liệu mà nhiều người đánh giá tương đối cao so với các hãng xe cùng xuất xứ từ Nhật nó có độ bền tương đối cao từ những chiếc xe Vios cho đến những chiếc xe gầm cao hơn như Fortuner, từ Prado rồi là Land Cruiser luôn là những chiếc xe mà chạy rất nhiều năm mà vật liệu có độ bền rất tốt từ sắt xi khung gầm máy cho đến cả vật liệu nội thất đây là cái đánh giá của rất nhiều người đã có trải nghiệm về nhiều đời xe mình phải lưu ý nhá nếu như anh em chạy một hai đời xe ai chạy một dòng xe mà thiếu cái trải nghiệm khác nhau thì có thể đôi khi nó sẽ đánh giá chưa đủ hết cái thông tin về xe còn đối với Toyota thì họ đây là cái xe mà luôn luôn có cái cái đánh giá cao về cái độ bền độ bền vật liệu rồi bởi anh em à, xem khoang à xem khoang sau chút rồi là là khoang của của Toyota so với các xe cùng phân khúc phân khúc B thì luôn luôn là rộng luôn luôn là rộng rãi và ngồi rất thoải mái không phải bàn cãi nhiều về điều này này khoang khoang này trần sạch sẽ này da ở khoang sau vẫn còn rất là tốt này rất là tốt chỉ ờ, đôi chút có vài vết gợn vết xước nhỏ trong quá trình sử dụng thôi không không không có nhiều cái đáng lo mình mình cứ việc dùng tiếp hoặc là mình có thể bảo dưỡng da thêm một chút nhưng nhưng cái da này chắc là chẳng phải bảo dưỡng vì nó không phải là da nhân da thật ờ, cơ bản là như vậy rồi mình em ờ, xem qua nhá Thông thường thì mình sẽ hay mua những cái xe từ 2017, ờ, 2018 cho đến những cái xe mới nhất trở về đây. Vì những cái xe đời sâu quá thì mình ít có xu hướng sử dụng, ít có xu hướng mua bán vì nó có thể là vay ngân hàng kém hơn hoặc nó để đi nhiều hơn. Những cái chiếc xe như thế thì chạy khá là nhiều mà nó có uh, ẩn chứa một số cái rủi ro trong quá trình mua bán cũng như sử dụng nên là mình thường thường nhập cái xe tương đối mới. Ví dụ như chiếc xe này chẳng hạn, đời 2018 bản E ở đây khoang máy nhá khoang máy dọn xong thì nó có một cái chất lượng như này ở cơ bản thì dù có mông má hay là ờ, tốt tát thế nào chăng nữa nếu cái khoang máy nó xấu nó tệ quá thì không thể không thể làm cho nó trở thành một cái gọi là hoa hậu ngọc trinh được hay là à, người đẹp được nó rất là khó vì căn bản căn bản của cái xe nó không tốt thì rất là khó có thể làm cho nó mới còn cái xe khoang máy tốt nội thất nó tốt mình chỉ việc uh, uh, rửa mình chỉ việc lau và vệ sinh thì nó đạt được cái chất, chất lượng như này rồi đó uh, còn những cái con ốc uh, con ốc này độ mới con ốc ấy thì thôi không phải nói với anh em anh em hãy đến đây để kiểm tra thì mình đã đã chia sẻ nhiều trong các clip của mình rồi những cái con ốc những cái uh, điểm uh, điểm điểm điểm trên mặt uh, tablo rồi sơn phần này rồi những con ốc ở ở capo vân vân ở vân vân ốc ở đầu xe rồi ốc ở lò xo rồi ốc rồi chốt chốt khóa vân vân ở vân vân những cái này là những cái mình đã chia sẻ rất nhiều lần anh em cứ đến đây để để để để xem và Ờ, không ngại việc là mang xe đi kiểm tra ở các cái hãng cũng như là các gara ờ, có kinh nghiệm hoặc có uy tín. Ờ, nói tóm lại về chiếc Vios E 2018 một chủ chạy 4 vạn có mức giá tầm 460. Tại sao có mức giá tầm 460? Một số anh em cười với mình là giá này xe này có thể mua được thêm bản G, bản A, bản B gì đó mình không biết lắm. Nhưng mà giá nó cao vì nó có lý do của nó. Giá nó cao vì cái xe giữ chất lượng tương đối tốt sau khoảng độ 3 năm sử dụng và có nhiều đồ lắp thêm cho mình sẵn dùng đó là những lý do mà xe này có giá cao và tất nhiên đối với những người đến trực tiếp xem xe mình sẽ có mức giá tốt nhất cho những người à, đến xem xe và có ưu đãi cho anh em nếu mà anh em có thiện chí mua bán ờ, mặc dù mình công việc chính của mình là bán xe nhưng mình rất thích chia sẻ về xe nên mình sẽ dành à, một vài phút để chia sẻ với anh em về Vios cảm giác lái của Vios thực ra thì trước bán cũng Vios cũng tương đối rồi nhưng mà bây giờ mới dành một số để làm với với làm việc với em nó thì uh, căn bản là khi chạy lên những cái nước đầu tiên thì mình mình đánh giá như này đây không phải là chiếc xe nó mang lại một cảm xúc lái gì nó đặc biệt cái xe có tính thể thao hay là trẻ trung hay là gì đó nó nó cần phải đào sâu cả nó bình thường thôi điểm xe tầm trung mà phục vụ chạy gia đình phục vụ chạy đường phố thì không có nhiều cái để nói nhưng mà so sánh với cả cái xe trong cùng phân khúc khác thì thì mình phải chia sẻ thêm như này nó là một cảm giác tương đối chắc chắn tương đối chắc chắn ở ở nó mang lại điểm gì nhất là vật liệu trong xe vật liệu trong xe nếu so sánh với cái chiếc xe City mình chạy rất là nhiều cùng đời thì vật liệu trong xe của Vios nó tương đối chắc chắn ờ, từ cảm giác tay lái ghế ngồi cho đến khả năng cách âm rồi mọi thứ cái cảm nhận nó cho mình một cái sự yên tâm khi mà cầm lái ờ, và thứ hai nữa là cái ờ, tay lái của Vios cái tay lái của Vios nó nó cũng chắc nó cũng có một cái sự đầm chắc tuy nhiên cái điểm mà mình chưa thích của nó là, là nó trả lái nó chưa được chưa được chân thật nó trả lái chưa chân thật nhưng mà cái điểm cộng của nó như mình nói nó là một, một cái cảm giác lái rất là tô ta và nó có cái sự chắc chắn cần thiết khi mà chạy trên đường và kể cả cái cái sự sự vững vàng của thân xe và và và ổn định của thân xe ờ, khi mà lái thì thì mình cũng cảm nhận được cái điều đấy tất nhiên về về độ bám đường hay là cái gọi là cảm giác lái nó hay hơn thì mình nghĩ là Honda City nó sẽ hay hơn Vios về cảm giác lái vì nó có chế độ thể thao và cái đấy là cái đặc sản chung của Honda còn đối với cả Vios thì nó sẽ hơi khác một tí nó hơi khác một tí nhưng mà uh, về căn bản thì tìm kiếm một cảm giác lái nó yên tâm an toàn và có tính ổn định cao thì Vios chắc chắn là một cái xe như vậy trong cái phân khúc này để mà nói là mà chạy hay thì không phải là cái xe chạy hay mà phải nói nó là một cái xe chạy ổn định chắc chắn trong cái phân khúc này và trong cái tầm tiền này để lên một vài chia sẻ với anh em còn về những cái sâu xa hơn thì à, chắc là cần có thời gian để à, để chạy thêm với em nó để chia sẻ thêm với anh em và chạy nhiều loại xe nữa trong cái phân khúc này thôi thì xin phép uh, tạm dừng số của mình ở đây và anh em uh, nhớ uh, đăng ký kênh nhá nhớ đăng ký kênh và nhớ gọi cho mình nếu mà muốn muốn quan tâm đến xe đã qua sử dụng